Nhiều người quan sát đặt câu hỏi tại sao Tổng Bí Thư lại gấp rút tiến hành việc thanh trừng các đồng chí của mình trước Tết Nguyên Đán, trong khi chưa thể tìm được nhân sự thay thế cho vị trí quan trọng như chiếc ghế nguyên thủ quốc gia, người thay mặt cho đất nước về đối nội, đối ngoại và sẽ đọc thư chúc Tết toàn dân vào ngày đầu năm mới. Trong toàn văn thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 như bài đăng trên Vietnamnet vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, từ nhân dân dùng để chỉ những chủ nhân của đất nước chỉ xuất hiện vỏn vẹn một lần duy nhất. Những lãnh đạo phạm tội nghiêm trọng trong hai vụ đại án test Việt Á và chuyến bay giải cứu có liên quan đến hàng vạn mạng người, nhưng đối với nhân dân hoàn toàn không hề có một lời xin lỗi nhận trách nhiệm. Hình ảnh toàn văn thông cáo phiên họp bất thường của Trung ương về công tác nhân sự trên báo Việt Nam Net. Hơn thế nữa, trong thông cáo về hội nghị bất thường lần thứ ba này, có thể thấy nguyện vọng và vai trò của người dân trong các lần kỷ luật cán bộ lãnh đạo chưa hề được quan tâm chú trọng. Toàn bộ hệ thống chính trị chỉ nghe theo sự sắp đặt của đảng mà cụ thể là của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Họ rầm rắp làm theo những gì đã được chỉ đạo sẵn. Khuyết điểm và vi phạm của hai đồng chí phó thủ tướng, ba bộ trưởng được đề cập là gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng nhân dân là đối tượng đã và đang trực tiếp gánh chịu các hậu quả rất nghiêm trọng đó thì lại không được đếm xỉa đến. Tổng bí thư và các thành viên trong ban chấp hành trung ương vẫn bình chân như vậy vì đã có một loạt những đồng chí không may làm con tốt chết thay, ra đứng mũi chịu sào theo nguyện vọng cá nhân. Tất cả hành động nhận lỗi của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ được tường thuật võn vẹn là nhận thức rõ trách nhiệm và có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Nhà nước của dân, do dân và vì dân hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong toàn bộ quá trình hợp cũng như xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Không biết trong nhận thức của ông Phúc, liệu rằng trách nhiệm với nhân dân có quan trọng hơn trách nhiệm với đảng của ông ta hay không? Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước là thế, còn trách nhiệm của vị Tổng bí thư đảng luôn huyên thuyên cho rằng đảng lãnh đạo thì như thế nào. Tổng bí thư và các ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 chỉ việc tham gia chứng thực rằng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tự xin thôi chức và nhất trí để ông Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện nguyện vọng. Vì sao đảng được toàn quyền đưa các đồng chí như Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long lên các chức vụ cao nhất nhưng đến lúc xảy ra những tiêu cực thì không hề có sự kiểm tra, giám sát để dẫn đến những thảm kịch đối với nhân mạng, tài sản và tinh thần của người dân. Nhưng tuyệt nhiên họ không hề nhận trách nhiệm khi lựa sai, chọn lầm, giám sát lỏng lẻo, không ngăn chặn kịp thời để rồi đến khi hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra thì mới trảm tướng để xoa dịu lòng dân. Hình ảnh cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong lịch sử chỉ có ở những triều đại phong kiến mới có kiểu làm độc đoán không hề nhận sai khi phong chức cho quan lại và sau đó để mặc cho họ gây ra những lỗi lầm tai hại. Tuy nhiên, ở những triều đại đó, nhân dân được xem là con dân và phải nghe lời người được trời chọn lựa. Trớ trêu thay, Đảng Cộng sản luôn tự nhận mình là đầy tớ thì lại trơ trẽn quyết định hết, từ bổ nhiệm đến kỷ luật nhân sự và trịch thượng ra lệnh, giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Có lẽ trong mắt Tổng Bí Thư và các thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân không có giá trị. Vì nếu như toàn đảng có làm sai thì họ cũng chỉ nhận trách nhiệm đối với đảng của họ. Trong một cơ chế độc tài toàn trị thì làm gì có tổ chức khác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 Kể từ cuối năm 2022, báo chí Việt Nam liên tiếp loan tin về việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản thực hiện một loạt các điều chỉnh ở các vị trí cao cấp trong bộ máy nhà nước trước Tết Nguyên Đán. Theo đó, việc loại hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được xem là những nhà lãnh đạo hiện đại và hướng đến các giá trị cởi mở của phương Tây đã khiến cộng đồng quốc tế dấy lên nhiều lo ngại. Việc một nhà ngoại giao nổi tiếng châu Á như ông Phạm Bình Minh bị cho thôi chức cũng để lại khoảng trống trong ngành này. Dư luận chưa kịp nguội đi vì thông tin đảng Cộng sản loại trừ cùng lúc hai phó thủ tướng thì lại xôn xao khi nội bộ nhà cầm quyền rò rỉ thông tin thanh trừng ông Nguyễn Xuân Phúc với lý do vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu là trùm cuối trong vụ đại án test Việt Á. Hình ảnh cựu chủ tịch nước và vợ Trần Thị Nguyệt Thu một lần nữa, biện pháp đối phó với tin đồn của nhà cầm quyền Hà Nội không còn thể hiện được sự hiệu quả Việc chỉ đạo các báo chính thống tập trung đưa tin về việc các lãnh đạo cao cấp đi chúc Tết và thăm các địa phương như thể nội bộ đảng Cộng sản chưa có gì chấn động xảy ra đã không còn tác dụng. Những đồn đoán về việc loại bỏ ông Phúc sau đó đã được chứng thực. Để chấm dứt mọi đồn đoán, vào chiều hôm 17 tháng 1, báo chí nhà nước loan tin trong một phiên họp bất thường, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, đồng thời nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trong bài báo đăng ngày 19 tháng 1, VOA tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với giáo sư Zachary Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, tác giả cuốn sách Chính trị đổi mới ở Việt Nam đương đại. Ông Zachary nêu quan điểm, sự trừng phạt mang tên chống tham nhũng của Việt Nam hoàn toàn là một cuộc chơi quyền lực. Hình ảnh bài báo Biến động chính trường chưa từng có tiền lệ, Việt Nam đang trở nên bất ổn vì đấu đá quyền lực trên trang VOA tiếng Việt. Giáo sư Zachary Abuja nói, nhiều người nghĩ rằng nó có liên quan đến các hoạt động chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi không đồng ý, và cho rằng việc này liên quan đến rất nhiều việc củng cố quyền lực và loại bỏ đối thủ chính trị. Giáo sư Zachary cho biết thêm về lý do ông nghi ngờ việc ông Phúc buộc phải từ chức vì vị chủ tịch nước này chưa từng có vụ bê bối cá nhân nào bị phanh phui. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải rất thận trọng khi nhìn vào những nỗ lực chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi mà chống tham nhũng thực sự là một cách để nhắm đến các đối thủ chính trị, ông nói. Trên hãng truyền thông công cộng quốc tế của Đức, DW, nhà báo David Hodge bình luận về sự việc qua bài viết Chủ tịch Phúc bị lật đổ bởi đối thủ trong đảng.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 Ông cho rằng dù quốc gia này cũng thay đổi thủ tướng nhiều lần trong vài năm qua, nhưng quy trình bầu chọn minh bạch không có sự cắn xé nhau về quyền lực. Trong khi ở Việt Nam, khó thấy được ai đúng, ai sai, ai sạch hơn ai, vì sao họ lại ngồi ở cương vị đấy. Vì đảng không nêu ra được nguyên nhân trực tiếp cho việc ông Phúc từ chức và hai phó thủ tướng bị bãi nhiệm, ông Hợp cũng nói thêm rằng Việt Nam có lối cắn xé nhau để giành quyền lực theo lối của Tập Cận Bình rất rõ